tiếp theo đó là bệnh bị mụn nước gas um, mình không có biết cách gọi tên của nó như thế nào cho đúng nữa mình chỉ có thể nhìn cái hình nó và mình tưởng tượng ra như thế nào thì mình gọi tên như vậy thôi các bạn có thể tìm một cái loại tên nào đó hoặc là các bạn thử nghĩ xem là mình có thể thể là nghĩ ra nó bị bệnh gì các bạn có thể uh, comment ở dưới cái phần comment á phần bình luận mình sẽ xem và sau đó thì từ đó thì mình sẽ cùng với các bạn gọi bằng cái tên đó cho nó dễ hiểu ha à, với lại là mình gọi là mụn nước gas là mình cũng dịch từ tiếng Nhật sang á nên là nó nó như thế nào thì mình giữ nguyên như vậy luôn thì nguyên nhân á, nó là do cái nấm nước ký sinh ở trên cơ thể của cá mình thấy rằng cái bệnh này khiến cho cá rất là tội luôn á bởi vì mình nhìn chú cá mình cảm thấy sợ nữa đó là trên bề mặt của cá nó sẽ nổi rất là nhiều cái kiểu giống như là ga nước đó, mà nó sẽ sần sùi sần sùi và cách để mà điều